tiên nha rồi ở đây là chị Hạnh sẽ đầu tiên á, là chị tạo một cái ờ, danh sách câu hỏi trước Đấy. danh sách câu hỏi ở đây ở đây là em đi qua lộn trường này đầu tiên là chị sẽ chọn này quản lý thi V2 danh sách câu hỏi rồi tạo tất cả các dạng câu hỏi luôn câu hỏi đây thì chị có thể sử dụng là cái uh, bản mẫu dạng bảng nè để chị đưa tất cả các ờ, câu hỏi theo dạng hình ảnh hay dạng bảng này kia lên để mà học sinh khi mà làm bài kiểm tra giống như đây nè đó. là chị đưa câu hỏi lên thì học sinh sẽ vào đây để mà làm bài theo những cái câu hỏi mà chị đã tạo sẵn đó. tất cả các dạng câu luôn rồi bên cạnh đó là có một cái câu, cái dạng câu hỏi là tự luận giống như ờ, bên trường mình có hỏi là câu hỏi tự luận đây câu hỏi tự luận thì cái cái câu hỏi này khi mà tí nữa khi mà chị thực hiện đề thi á thì em sẽ hướng dẫn ừ, chị cùng làm đề thi luôn còn cái câu hỏi tự luận ở đây là giống như đưa một nội dung ra để học sinh làm bài rồi sau đó là học sinh sẽ nộp bài kiểm tra cho mình là dạng câu hỏi tự luận rồi để tạo một cái đề thi thì chị sẽ vào trong cái à, ngân hàng đề thi tạo đề thi gốc rồi tại đây thì những cái à, chị sẽ tạo câu hỏi đề thi gốc theo những cái câu hỏi mà chị đã tạo rồi. chọn cái đơn vị tên của đề thi mô tả mã đề thi ở đây lưu ý dùm em nếu như mà trường mình đã đặt rồi á thì hệ thống nó sẽ hay báo là đã có rồi thì an toàn nhất là mình sẽ copy cái tiêu đề dán qua phần mã đề thi luôn rồi số lượng câu hỏi mà chị cho trong cái đề này thí dụ như 10 câu 15 câu hoặc 20 câu là do mình tùy chọn rồi môn học rồi chọn chế độ lưu ý là chọn chế độ là duyệt thì học sinh mới thấy được cái câu hỏi của mình rồi ờ, số lượng đề hoán vị là mình có thể là cho 2 đề 3 đề 4 đề 5 đề là tùy theo mình thôi để cho học mỗi học sinh đó là có một cái đề khác nhau trong trường hợp mà học sinh hỏi bài nhau á thì các bạn sẽ ừ, không thấy được cái câu hỏi giống nhau theo thứ tự của mình mong muốn rồi còn về cái câu hỏi đây thì một là chị sẽ chọn cái ngân hàng câu hỏi mà mình tạo đó, một là ở đây đó. Đó hai là chị sẽ lấy à, tất nói chung ở đây là chị sẽ tạo các câu hỏi theo mình mình đã tạo á rồi sau đó lưu lại cái đề thi này Rồi, đề thi của chị thành công thì chị sẽ xem đầu tiên là đề thi gốc của mình nè kiểm tra lại xem là tất cả những cái câu hỏi này nè đáp án như vậy là đúng chưa có thiếu sót gì không nếu có thiếu thì mình sẽ điều chỉnh lại đó, đề hoán vị ở đây là mình đã được 5 đề đó, mỗi đề hoán vị nó sẽ thay đổi vị trí hết các câu hỏi để học sinh ừ, khi mà vào thi á, ờ, nhận được cái đề nào thì học sinh sẽ làm đúng theo cái đề đó thôi rồi sau khi mà tạo đề thi gốc rồi thì kỳ thi sẽ bắt đầu được tổ chức thì nhà trường tổ chức cuộc thi thì mình sẽ vào cái danh mục cuộc thi ví dụ như mình thi giữa học kỳ 1, giữa học kỳ 2, giữa học kỳ uh, nói chung là tất cả cái cuộc thi của mình á thì cái tên của cuộc thi ở đây thì chị sẽ tạo sẵn giống như đây rồi mình tạo danh sách cuộc thi thì trong danh sách cuộc thi này thì bây giờ chị mới là tạo một cái cuộc thi mới thêm cuộc thi mới đây rồi thi thử dự kỳ ở đây chị có thể đi thi thử giữa kỳ 1 để cho thấy rõ rồi danh mục cuộc thi chị sẽ chọn là danh mục là cuộc thi tất cả những cái cuộc thi của mình mình sẽ đưa hết vào danh mục này để sau này mình dễ lọc và tìm cái cuộc thi này hơn rồi môn học môn học ở đây nếu như trong cái cuộc thi này chị chọn cả môn toán môn tiếng việt môn tiếng anh tất cả các môn vào trong cái cuộc thi này á thì chị sẽ chọn là tự chọn một rồi chọn đơn vị trường ở đây là có thể là nhắc nhở học sinh rồi là cái đoạn quy thi á còn cái vòng thi này thì mình có thể là tạo nhiều vòng thi ví dụ như ở đây là kiểm tra giữa kỳ một môn toán và tương tự như vậy kiểm tra giữa một kỳ một môn tiếng Việt à, giống như nãy chị Huyền mong muốn là một ờ, môn tiếng Việt mình có 3 phần phải không ạ là mình sẽ có là ở đây là môn ờ, đọc hiểu nè đọc và thành tiếng kia, rồi ở đây là chính tả rồi. Ừ. tập làm văn ở trên đây mình sẽ chỉnh lại nếu mà mình chỉ thi mỗi tiếng Việt thì cho tiếng Việt thôi rồi lưu lại cấu hình sau khi mà lưu cấu hình xong thì ở đây cái cấu hình của từng cái phần bài là mình sẽ cấu hình ra đây là đề thi là môn tiếng Việt đi đó là chị sẽ chọn đề thi rồi lưu cấu hình lại thí sinh danh sách đề thi nè là mình sẽ thấy được những cái đề thi của mình đã tạo rồi thí sinh thí sinh thì ở đây là mình sẽ bắt đầu thêm học sinh thêm những học sinh của khối 1 vào mình chọn năm học khối lên rồi kiểm tra sĩ số của lớp rồi chọn thêm thí sinh vào lớp đó thì tương tự như vậy cho tất cả các lớp luôn đó. hoặc là cái cách thứ hai đó là mình thêm thí sinh là chọn tất cả các lớp thêm cùng một lúc luôn Ờ, ở đây là cái giao diện này là khi học sinh của các lớp đã thêm được vào thành công á, thì chị sẽ không thấy thí sinh ở đây nữa và thí sinh sẽ nằm trong cái vòng thi của mình là nằm trong đây ạ đó, tất cả các thí sinh của trường mình rồi cái chỗ mà phòng thi ca thi nếu như mà chị muốn phân cho các cô á, thì ở đây mình có thể bỏ qua mình chỉ cho ở đây là cán bộ coi thi là các giáo viên á Ờ, khi mà học sinh bị sự cố hay thế nào á thì sẽ xử lý nhưng mà cái này chắc các cô trường mình chưa quen hết đâu rồi chấm thi là chấm thi tự luận á nếu mà bài của lớp nào thì lớp đó sẽ vào đây là các cô sẽ vào trong cái phần mà ở đây là chức năng số 8 là được phân công từ cán bộ coi thi nè cô nào được phân công coi thi thì cô đó mới thấy được cái danh sách học sinh này rồi cái chức năng báo cáo thống kê là cô nào chấm thi á, thì mới thấy được là kết quả và bài thi của học sinh là những cái nội dung mà giám thị khi cảnh báo á, nếu mà học sinh có một cái ý, ý là giống như là phụ huynh đang nhắc nhở con đi thì giám thị sẽ vào trong đây gửi cái tin nhắn để làm chứng là cảnh báo thí sinh là nhập nội dung vào đây yêu cầu phụ huynh không nhắc con em khi làm bài đó rồi chỉ cần bấm gửi là sau này phụ huynh không có chối cãi là ở ừ, lúc đó bài thi bị lỗi hay gì gì nữa hết là sẽ có ghi nhận lại cái nội dung luôn giống như là một bản uh, kiểm điểm vậy đó rồi quay lại cái về sau khi mình tạo hết những cái từ cái tính năng số 2 3 4 5 6 7 8 9 10 á thì mình sẽ quay về cái cấu hình phòng thi đây chị sẽ kéo đến cái vị trí kiểm tra lại những cái tính năng cho phép là điểm đạt của bài thi ít nhất là bao nhiêu điểm thì hệ thống sẽ báo đạt rồi có giới hạn thi hay không nếu có thì chị cài đặt cái thời gian qua cái khung thời gian này thì học sinh sẽ không được làm bài tiếp và cái chức năng chặn truy cập ở đây á là nếu mà sau 5 phút hay 10 phút mà học sinh không vào thi theo cái khung giờ của chị là thời gian bắt đầu là 8 giờ 21 phút nè sau 5 phút nữa mà học sinh không vào làm á thì coi như hệ thống không cho phép vào nữa rồi à, tiếp đến ở đây mình bỏ chức năng này nha rồi em đặt là không giới hạn để tiến nữa mấy chị test luôn rồi cái chế độ mã ờ, vòng thi thì mình bỏ qua mình chỉ cần là học sinh phải trong danh sách thí sinh thì bây giờ để cho mấy chị test thì em sẽ bỏ qua là không cần mã vòng thi và khi mà mình tạo vòng thi là các chị sẽ chọn là phải nằm trong danh sách thí sinh để học sinh phải nằm đúng theo danh sách này mới được thi chứ không thôi nhiều lớp khác có học sinh đi lộn lớp á cũng có trường hợp xảy ra <coughs> rồi cho phép học sinh được làm bao nhiêu lần ở đây là một lần hay hai lần là do mình cài đặt rồi chức năng là buộc điền đáp án á, là ở đây hệ thống sẽ quy định là buộc điền đáp án luôn để tránh trường hợp học sinh ờ, nộp bài á, khi mà học sinh chưa làm xong mà học sinh bấm nộp bài thì hệ thống sẽ nhắc nhở là học sinh phải làm đầy đủ đáp án thì mới được nộp bài rồi cho phép đảo phương án và đảo câu hỏi đối với đảo câu hỏi thì các chị sẽ lưu ý là đảo câu hỏi nếu như mà mình chia một cái bài đó ví dụ như bài à, tìm hiểu về cái phép toán đi nó chỉ có một nội dung duy nhất thì mình sẽ cho là đảo câu hỏi thì các câu hỏi này sẽ được đảo lên hết còn nếu như mà bài của mình sắp xếp theo trình tự nghe nói đọc viết trong tiếng Anh chẳng hạn đi thì mình hạn chế đảo câu hỏi rồi đảo phương án đảo phương án ở đây là đáp án ABCD nếu như mà chị có sử dụng câu hỏi chùm á, thì mình hạn chế không nên đổi phương án. Còn ờ, những cái câu hỏi nữa đó là đáp án A, B, C, D thì đáp án A và B là đáp án đúng. Nhưng mà đáp án C là cả hai câu A và B đều đúng. Và ờ, đáp án D là cả hai câu A và ừ, B là sai thì mình nên bỏ chiếc chức năng này không nên sử dụng là đảo phương án. bởi vì nếu mà chị sử dụng đảo phương án á thì cái đáp án đầu tiên của mình đó là AB nhưng mà khi học sinh làm lần thứ hai hoặc là những cái một số học sinh khác á, khi mà mở bài thi ra thì đáp án nó sẽ nhảy luôn là có nghĩa là AB nó sẽ nằm bên dưới CD nằm bên trên đó tùy theo mỗi cái bài mà học sinh nhận được kết quả thì mình nên hạn chế cái phần này rồi kết quả thi là chỉ có cho phép học sinh xem kết quả hay không thì trong quá trình bài thi á, thì mình sẽ cân nhắc nếu mà cho phép hiển thị kết quả thì học sinh sẽ biết được là mình làm được bao nhiêu điểm rồi có hiện đáp án hay không nếu mà hiện đáp án là học sinh sẽ biết được đáp án là đúng đáp án là sai đó. rồi tiếp đến là học sinh đạt hay chưa đạt thì thì mình có thể bỏ qua luôn rồi yêu cầu phun riêng em sẽ bật cái chế độ phun riêng để mình sẽ biết được cái chức năng này cho phép trên một thiết bị di động là yêu cầu trong quá trình camera là em sẽ bật chức năng này lên còn việc chức năng là tham gia cuộc gọi video á, là mình phải có bản quyền về hai tính năng này thì số lượng học sinh tham gia của mình mới đông được nếu không thôi là giới hạn của này á, là chỉ được uh, khoảng uh, ờ, 100 hoặc là 45 phút còn Google Meet á, là chỉ được 100 học sinh thôi đó thì mình sẽ sử dụng trên cái nền tảng miễn phí của mình để mình không bị mất cái phần đó và sau đó mình lưu lại cái cấu hình sau khi mà lưu cấu hình thành công rồi thì bây giờ bắt đầu học sinh sẽ tham gia vào làm bài thi rồi bây giờ sẽ là cuộc thi rồi, sau khi đăng nhập vào cuộc thi ạ à, thì học sinh sẽ thấy được là thi thử này. cuộc thi này chưa mở à, chờ em tí rồi ở đây là em chưa có mở cuộc thi à, ở đây là mình mở cuộc thi nào ra thì học sinh mới thấy được cuộc thi đó nếu như mà mình mở cái cuộc thi thứ hai thì học sinh sẽ thấy được cuộc thi thứ hai Amen này, khi mà học sinh tham gia vào cái vòng thi này thì do ở đây là mình cài cái chế độ là học sinh được phép tham gia vòng thi không được phép là vòng thi này phải có học thí sinh trong cái danh sách đó thì chị thấy á, Nereden kaybedeceğiz ama. Đọc thành tiếng. À, do em đang cài cái chế độ này. Để em chuyển là cái chế độ là chính tả rồi đó thì khi mà nãy mấy các chị thấy là nếu như mà có cài đặt cái chế độ học sinh theo đúng phòng thi thì đúng cái tên học sinh đó mới được vào trong phòng thi mà ở đây hệ thống có nhắc nhở là bạn phải mở camera trong suốt quá trình thi nếu cố tình tắt thì bài thi sẽ bị khóa thi có nghĩa là hệ thống thu bài tự động luôn ạ còn nếu mà chưa đó hiện thời thì chưa tham gia nè rồi bây giờ em sẽ bắt đầu làm bài thi thì khi em làm bài thi thì hệ thống á, sẽ nhắc nhở là học sinh phải đặt cái chế độ full screen là toàn màn hình là trong quá trình làm bài là em không có thể mở được một cái cửa sổ khác còn á, cái chức năng mà giám sát thi là các chị đang giám sát em á là em đang bật cái chế độ camera nè rồi em sẽ bấm cái F11 trên bàn phím rồi em bấm cái chữ đồng ý là coi như ở đây là một cái giao diện của em em đang thi đó nếu như trong trường hợp mà em bấm qua một cái cửa sổ khác và ở đây các chị thấy là cái giao diện của em á là không có một cái cửa sổ nào hết em không thể copy hoặc là không thể là chép cái nội dung này thậm chí bây giờ có một chị nào có thể là lấy cái điện thoại di động của mình ra để chụp cái bài thi này đi là sẽ không chụp được hệ thống sẽ che phủ luôn những cái bài kiểm tra để tránh trường hợp á, là chụp bài để mà đi hỏi bài nhau là không chụp được luôn ạ trong quá trình thi á thì khi mà học sinh làm bài xong xuôi hết rồi thì phụ huynh sẽ nộp bài thi cho con bằng cách là bấm vào cái chữ tải lên nè rồi cái hình ảnh mà file mà phụ huynh đã có trong cái thiết bị điện thoại chẳng hạn đi thì chỉ cần chọn rồi bấm sử dụng file rồi nộp bài đó. Đó, giống như nãy chị nói là một số học sinh đó mà nếu mà biết cái cách thao tác thì các học sinh sẽ gõ vào đây nhưng mà hiện nay học sinh của mình thì chưa làm được cái nội dung này đó rồi tiếp đến là những cái câu tiếp theo đó là cái dạng câu tự luận là học sinh sẽ làm qua đến cái dạng thứ hai là học sinh sẽ điền đáp án thủ công hoặc là chọn đáp án đúng rồi khi mà làm đến đâu thì hệ thống sẽ báo xanh đến đó để thông báo là học sinh đã làm bài câu hỏi này rồi trong trường hợp mình bỏ qua hết những cái dạng câu này mình lướt ví dụ như học sinh làm bài á khi mà học sinh làm thì cũng một số học sinh á, thì sẽ lướt thì khi mà bấm vào nộp bài thi á, thì hệ thống sẽ thông báo là vui lòng hoàn thành bài thi trước khi nộp để cảnh báo cho học sinh biết là đây ạ à, những câu hỏi nào mà học sinh chưa làm á, thì hệ thống sẽ nhắc nhở yêu cầu học sinh phải làm bài đó. thì để mà qua những cái câu hỏi đó cho nó nhanh thì phụ huynh học sinh chỉ cần bấm chọn vào cái ô trống à, ô màu trắng ở đây thì câu hỏi sẽ được di chuyển đến cái cái uh, câu hỏi mà các học sinh chưa làm luôn đó. mình không phải kéo chuột mà đi tìm khắp nơi nữa hay gì mình kéo lên kéo xuống như thế này thì cũng sẽ bị sót câu hỏi thôi không thể nào tránh được nếu mà mình kéo chuột nhưng mà khi mà mình làm bằng cách là mình cứ nhìn bên cái góc bên phải này nè là cái bảng này thì không học sinh nào mà bị sai sót là chưa có làm ô nào là màu trắng thì mình cứ bấm chọn là tự động hệ thống di chuyển đến cái vị trí câu hỏi mình mình chưa có điền vào luôn đó là ừ, các chị vẫn đang xem em làm bài kiểm tra và nghe được cái tiếng em nói thì nếu như học sinh mà có phụ huynh nhắc nhở con đó, thì các chị cũng sẽ nghe được cái tiếng của phụ huynh nhắc nhở rồi mình sẽ thấy được là phụ huynh có đưa tay vào chỉ cho con trên màn hình hay không là mình quan sát được hết sau đó mình học sinh làm bài xong rồi thì học sinh sẽ nộp bài thi rồi và do ở đây là cuộc thi của mình là không cho phép xem kết quả từ vì á là thứ nhất là nhà trường đang cài đặt cái chế độ không cho xem kết quả sau khi làm bài để mà đảm bảo được cái học sinh khi mà làm bài á thì nó an toàn ở chỗ là một số học sinh biết kết quả thì sẽ trao đổi với nhau rồi cái cách thứ hai À, sau khi mà làm bài xong á, để thoát từ cái màn hình này thì phụ huynh học sinh sẽ bấm vào F11. Đó, thì lúc này hệ thống sẽ không cảnh báo. Còn trong trường hợp ở đây thì em sẽ test một cái trường hợp thứ hai. Đó chính là nè. Nếu như mà học sinh tham gia thi ở đây là em sẽ để cái chế độ là phương riêng đối với cái môn thi ở đây là môn à, chính tả nha em sẽ cài cái chế độ đây là yêu cầu full ring nè rồi yêu cầu ờ, camera Đấy. rồi đang hoạt động ở đây em chọn là không cài đặt camera rồi chế độ hiển thị kết quả bài thi nè để cho học sinh thấy là khi mình mình làm xong á mình đã chọn những cái đáp án nào Như trường hợp ở đây là học sinh khi mà làm bài kiểm tra là cái việc mà bỏ sót câu hỏi rất là nhiều nên khi mà tổ chức kiểm tra là các chị sẽ để giùm em cái chế độ là phải nộp bài kiểm tra này nộp hết các câu hỏi rồi á thì mới được nộp bài kiểm tra để tránh trường hợp đó là học sinh quên mà mất điểm của học sinh. Rồi ở đây nếu như mà em à, ví dụ em chưa em bỏ à, đã làm rồi thì em không bỏ được nữa rồi khi mà em làm nha bây giờ em muốn mở một cái màn hình khác thì em sẽ bỏ cái chế độ phương riêng F11 đó. khi mà em bỏ chế độ ở đây là hệ thống sẽ báo ngay là bạn chưa phép được làm bài thi là vì sao em đã vi phạm vòng thi đó. em không có thể làm tiếp được nữa đó muốn làm tiếp thì hệ thống sẽ yêu cầu là full ring đó thì em mới được làm tiếp còn nếu như á, nhưng mà ở đây là hệ thống thông báo là không được phép thi là các chị thấy á, là có cho dù có đi vào phòng thi trở lại đi nữa là không thấy được bài thi này nữa tại vì học thí sinh đã vi phạm á mà để được cái phần này thì các cô sẽ bắt đầu vào trong cái chỗ mà kiểm soát thi đây nè đó, là sẽ thấy cái em này đã vi phạm nè học sinh đăng khóa thì muốn cho học sinh làm lại thì mình mở bài thi đó, là học sinh sẽ được thi tiếp chỉ cần phụ huynh báo là đã lỡ hay gì gì đó nếu mà các cô cho thi tiếp thì học sinh sẽ thi tiếp là vẫn mở được bài thi còn nếu như mà mình không cho phép là coi như học sinh không làm bạn được bài bài nữa rồi sau đó học sinh sẽ đọc bài thi và trong trường hợp đó thì học sinh làm đến câu nào thì hệ thống sẽ ghi nhận cho học sinh đến câu đó thôi và ở đây là những cái đáp án ạ à. đây là đáp án đúng đây là đáp án sai và các cô sẽ thấy là học sinh đã làm bài ở đây là mình không cho hiển thị đáp án nên đâm ra là tất cả các bài của học sinh làm á là đây là đáp án mà do học sinh chọn thôi ạ à. Rồi, thì vừa rồi là em hướng dẫn cái ờ, những cái tính năng mà trên hệ thống thi trực tiếp cho học sinh đó là mình vừa giám sát học sinh làm bài, vừa nghe được cái tiếng xung quanh của học sinh trong thời gian làm bài luôn. Đó. Thì ừ, có chị nào thắc mắc thêm gì nữa không ạ? À?